Mm-hmm. thứ hai ngày 4 tháng 10 năm 2021 à, KT à, bên tôn giáo Bà La Môn mình cũng là đứa con của dân tộc trăm nha các bạn à, các bạn nhớ theo dõi à, và ủng hộ mình nha KT năm nay mình cũng không có gì hơn xin chúc cho bà con cô bác trăm mình à, KT vui vẻ mạnh khỏe bên gia đình cầu mong sao cho không bệnh là được rồi các bạn đó bây giờ thì lễ hội dứt y giang cũng không có lên tháp cũng không có luôn các bạn đó bây giờ thì mình à, nên ở nhà thôi bây giờ thì chị thị 16 nói chung thì mình cũng lén lấy khẩu trang nha thôi các bạn nếu không thì cũng bị phạt giờ tại vì ở đây thì có một mình mình thôi cho nên mình mới uh, dám tháo khẩu trang ra đó các bạn nếu thấy kênh của mình hay thì uh, hãy nhớ like và ủng hộ cho mình một lượt đăng ký nha các bạn mình uh, chắc mong được các bạn ủng hộ và nhớ theo dõi và đăng ký kênh mình đó mình xin uh, cảm ơn tất cả các bạn và mình uh, lần một lần nữa mình sẽ cầu chúc cho bà con chăm mình luôn luôn mạnh khỏe vui vẻ và không bị bệnh dịch nha các bạn cầu mong sao cho là làng chăm mình hay là tất cả đất nước Việt Nam mình không có bị dịch nữa các bạn đó. các bạn thấy uh, ờ, KT năm nay như thế nào các bạn nhớ comment ở dưới đó bây giờ mình kết thúc rồi bye bye nha các bạn hẹn gặp lại trong ờ, video tiếp theo nha các bạn